Thích nhận định thị trường à, tài chính thế giới tuần từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023. Như quý biết, tuần qua thì là một tuần biến động, thị trường khá là yên ả. Đa phần thị trường là đi sideways trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, tuần qua thì khá nhiều cái à, sản phẩm đi đúng theo kỳ vọng của chúng ta. Trong đó quan trọng nhất là cậu vàng. Chúng ta biết cậu vàng thì tuần qua chúng ta hoàn toàn canh bán Ờ, có cái cậu vàng lên phục hồi thấp hơn cái vùng chúng ta dự kiến một chút chúng ta canh bán quanh 2020 thì thực tế cậu vàng chỉ lên đến vùng 2012 2015 sau đó quay đầu giảm giá trong tuần thì cậu vàng đã có hai lần tìm về là vùng 1970 đóng cửa tuần thì cậu vàng đứng ở vùng 1982 rất là phù hợp với nhận định của chúng ta là cậu vàng không giữ được mốc 2.000 2.000 điểm có thể nói tuần qua đa phần là cậu vàng đi sideways trong biên độ hẹp à, tuần qua thì không có nhiều thông tin kinh tế quan trọng được công bố và chỉ số đô la index thì cũng đi ngang trong biên độ hẹp đấy là một phần lý do mà hầu hết các sản phẩm là đi sideways từ à, chứng khoán Mỹ cũng là đi sideways trong biên độ hẹp giảm nhẹ cậu vàng cũng sideways down giảm nhẹ dầu thì à, đi giảm giá đúng như kỳ vọng của chúng ta à, tuần trước đó thì chúng ta đã bán khớp lệnh ở 82 cộng trừ 0.5 thì tuần qua giá dầu đã xuống à, có thời điểm thấp nhất về đến 77 sát đến điểm kỳ vọng chốt lời 75 của chúng ta. Có lẽ tuần tới chúng ta sẽ chốt lời với lệnh dầu thôi. BTC thì cũng đã quay đầu giảm giá khi trước đó vào vùng là BTC tôi cũng có nói là vùng 30 31 ngàn thì BTC gặp vùng cản rất là mạnh nhiều khả năng xác suất đảo chiều sẽ xảy ra tại đây và thực tế tuần qua BTC đa phần các phiên trong tuần là giảm giá và hiện nay đang đứng ở mức là khá là thấp quanh 27.000 giảm mà hơn 10% so với mức 31.000 trước đó. Đô la index thì tuần qua hầu như là một tuần sideways, đi ngang thôi. Đô la index có thời điểm đã lên đến 102.2 nhưng mà nhanh chóng bị bán về và về đóng cửa gần mức mở cửa. Đóng cửa 101.72 à, sát với mức mở cửa tuần là 101.5. Có thể nói chính động lực à, đi sideways trong biên độ hẹp của đô la index nó dẫn đến là các tài sản phi USD không tăng như kỳ vọng của chúng ta. Tức là các tài sản phi USD không giảm giá mạnh như kỳ vọng của chúng ta. Xét trên yếu tố thông tin. Tuần qua chúng ta không có quá nhiều thông tin được công bố. Vào ngày thứ hai chúng ta biết là niềm tin ờ, cho chỉ số ờ, sản xuất index thì có tăng giá nhẹ ngày thứ ba ngày thứ ba thì ờ, chúng ta biết là Mỹ thì thông tin cũng không quá quan trọng à, chúng ta có à, lạm phát của Canada ngày thứ ba là ngày 18 18 tháng 4 đấy tuần trước đấy ạ đây tôi đang điểm các thông tin tuần trước lạm phát của Canada tiếp tục tăng khá là mạnh 0,5% đưa mức lạm phát theo năm của Canada vẫn neo mức cao 4,6% so với kỳ vọng giảm xuống 4,5 à, ờ, của Mỹ thì tuần qua giấy phép xây dựng bắt đầu là có dấu hiệu sụt giảm nó cho thấy là thị trường nhà đang tiếp tục hạ nhiệt à, lượng nhà khởi công mới thì à, tăng nhẹ so với mức kỳ vọng là 1,4 triệu à, thì tăng nhẹ lên 1,42 tuy nhiên giấy phép xây dựng cấp thì lại giảm từ mức là kỳ vọng là 1,46 triệu thì giảm xuống 1,141 có thể nói thị trường nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt tuần qua thông ngoài cái ờ, thông tin lạm phát của Canada thì lạm phát của Anh cũng đứng ở mức rất là cao. Chúng ta biết là lạm phát của Anh à, kỳ trước là 10,4 theo năm. À, tháng vừa qua thì có giảm nhẹ xuống 10,1 nhưng mà đây một vẫn là một mức rất là cao và cao hơn mức dự đoán các chuyên gia 9,8. Chúng ta biết trước đó các nước uh, nền kinh tế phát triển G7 thì đa phần lạm phát là ở mức là 0 đến 2%. Bây giờ thì Mỹ thì đã hạ xuống 5% nhưng mà các nước khác thì vẫn đứng rất là cao như Canada vẫn đứng ở 4,6 đặc biệt là các nước châu Âu Anh vẫn đứng ở 10 Đấy. khối EU vẫn là 8 thì đây là một trong những mức lãi lạm phát rất là cao nó cho thấy là việc hạ lạm phát có lẽ nó là không khả quan và cần rất nhiều thời gian đây chúng ta có thể nhìn cái mức lạm phát trước đó đấy có một thời gian rất là dài lạm phát của anh đứng ở mức rất là thấp Ờ, giai đoạn là 2005 2006 này lạm phát lên cao nhất cũng từng lên 5% nhưng nhanh chóng được kéo tụt xuống. Suốt giai đoạn từ 2012 trở đi lạm phát luôn đứng ở dưới 2,5%. Có những thời điểm 2015 2016 lạm phát kéo về không này, sau đó lại tăng lên 2,5 lại về không. Tức là suốt từ 2012 cho đến 2022 lạm phát của Anh là dưới 5%, nhưng hiện nay đứng ở 10%, một mức rất là cao và đứng khá là lâu chưa có dấu hiệu là giảm xuống nha cho thấy là mức giảm khá là chậm. Lạm phát đứng cao là đã được một năm rồi. Mỹ thì tuần qua vào ngày thứ năm chúng ta cũng có thông tin khá là đáng chú ý. Thứ nhất là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thì tiếp tục tăng Tuy mức tăng không nhiều 5% thôi. À, 5.000 ờ, đơn thôi. Chỉ số philippe Index thì à, giảm giảm khá là mạnh, giảm mạnh hơn kỳ vọng. Doanh số nhà đã qua sử dụng doanh số nhà cũ thì sụt giảm nó cho thấy là ít người đổi nhà mới hơn vào phiên cuối tuần thì chúng ta thấy là có điểm rất là đáng chú ý đây là PMI sơ bộ. về PMI sơ bộ thì công bố trước một tuần so với PMI chính thức. PMI sơ bộ thì được khảo sát bởi ờ, các ờ, tổ chức ờ, tài chính. Và PMI khối sản xuất của châu Âu thì lại tiếp tục cho thấy là thu hẹp sản xuất giảm xuống những mức rất là thấp 45-44%. Nhưng PMI dịch vụ thì lại cho thấy là mức tăng rất là cao, tiếp tục mở rộng. Nó cho thấy một điều là khu vực sản xuất thì đang bị thu hẹp nhưng mà khu vực tiêu dùng thì nhà đờ, người ờ, dân và người tiêu dùng vẫn tiếp tục là mạnh tay chi tiêu mà khi người dân tiếp tục mạnh tay chi tiêu thì điều này đồng nghĩa với việc là lạm phát sẽ còn tiếp tục đứng ở mức cao và khó hạ nhiệt Đó. đấy là một đặc điểm nó rất là đáng chú ý đối với PMI sơ bộ của Mỹ thì cũng tương tự như châu Âu à, nhưng mà có một điểm ngược lại là PMI sản xuất của Mỹ đã lần đầu tiên trong vòng 3 tháng tăng lên trên 50. Đây chúng ta biết rất nhiều tháng này PMI. Tất nhiên đây là dữ liệu sơ bộ nhé. Đây là tháng thứ 5 rồi. Đấy, sau 1, 2, 3, 4. Sau 5 tháng đứng ờ, dưới 50 thu hẹp thì PMI sơ bộ của Mỹ đã bắt đầu là vượt lên trên 50. Mức 50,4 cho thấy là khối sản xuất đã bắt đầu mở rộng hơn ờ, về sản xuất hơn và đặc biệt PMI dịch vụ tiếp tục đứng trên cao. Điều này nó là một thách thức cho việc kiểm chế lạm phát của Fed. Vì khi người dân còn tiếp tục mạnh tay chi tiêu thì rất khó để kéo lạm phát xuống, xuống mạnh. Đó là những thông tin ảnh hưởng tuần qua. Tuần qua những thông tin tốt xấu đan xen. Đa phần thì nó là những thông tin xấu hơn một chút về kinh tế và lạm phát. Điều này nó thể hiện rõ tâm lý là lưỡng lự chờ đợi thông tin mạnh. Tuần tới thì sao? tuần tới nhé, thì ngày thứ hai à, cũng không có thông tin nào được quan trọng được công bố ngày thứ ba thì à, thị trường châu Á này Australia New Zealand nghỉ lễ à, châu Âu thì có Italia nghỉ lễ Bank Holiday à, Mỹ thì có niềm tin tiêu dùng dự kiến sẽ đi ngang ở mức 104 không ảnh hưởng quá nhiều doanh số bán nhà mới Doanh số bán nhà mới dự kiến là sụt giảm nhẹ 630.000 ờ, đơn hàng giao dịch cũng không thay đổi nhiều. CPI của Australia thì dự kiến tiếp tục đứng ở mức cao à, tăng 1,3% theo quý và 6,6% theo năm. Đơn đặt hàng hóa lâu bền của Mỹ thì dự kiến là giảm nhẹ nhưng vẫn tương đương kỳ trước thôi, không thay đổi nhiều có thể tâm lý tâm điểm sẽ là ngày thứ năm sẽ là lạm phát sơ bộ của Mỹ quý 1 dự kiến lạm phát quý 1 của Mỹ là 2% nếu lạm phát của Mỹ là à tôi xin lỗi à, GDP của Mỹ quý 1 dự kiến là 2% nếu GDP quý 1 của Mỹ 2% thì điều này nó cũng là yếu tố rất là uh, càng rõ ràng hơn khẳng định là những quý tiếp theo của Mỹ sẽ rơi suy thoái vì chúng ta biết vào biên bản cuộc họp tháng 3 thì Fed vẫn đưa ra là dự kiến GDP của Mỹ năm nay chỉ tăng trưởng 0,4%. Nếu quý 1 tăng trưởng 2 hoặc thậm chí trên 2, điều này đồng nghĩa với các quý sau suy giảm và hoàn toàn sẽ có những quý tiếp theo GDP của Mỹ rơi trạng thái âm. Và vào ngày thứ sáu thì chúng ta có chỉ số là Core PCE Index của Fed dự kiến tăng 0,3%. Có thể nói tuần tới những thông tin kinh tế cũng có nhưng nó cũng tiếp tục không không quá mạnh bởi vì nó đã bị mờ nhạt lu mờ thời điểm hiện nay chúng ta nhìn nhá về thông tin kinh tế định kỳ theo tôi là nó khá là mờ nhạt thứ nhất là nó không có biến động mạnh thứ hai cái con ngó ộp lớn nhất chính là Fed và tăng lãi suất của Fed thì theo tôi là còn một đợt tăng cuối cùng diễn ra vào à, đêm ngày mùng 2 dạng sáng ngày mùng 3 0.25%. Nó kết thúc rồi. Nên theo tôi là tất cả những gì tăng lãi suất của Fed đến thời điểm này đã được phản ánh hết vào giá và thị trường. Do vậy nó sẽ không gây ra ảnh hưởng biến động mạnh nữa. Mà bây giờ yếu tố quan trọng nhất sẽ là sau khi tăng lãi suất thì Fed có đưa ra cái tín hiệu gì mới không? Hoặc là cái việc thắt chặt tiền tệ của Fed uh, có tiếp tục duy trì hoặc là có thể là siết mạnh tay hơn hay không đấy là những cái vấn đề quan tâm và cái hệ lụy sau khi nâng lãi suất của Fed đối với nền kinh tế và đối với lợi nhuận bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp đó là những yếu tố quan trọng nhất có thể nói tuần tới là một tuần không có quá nhiều thông tin mạnh do vậy không kỳ vọng thị trường sẽ biến động mạnh như vậy chúng ta phải kỳ vọng là theo kỹ thuật xem là thị trường sẽ biến động theo xu hướng như nào tuần qua cũng có một vài thông tin nó khá là đáng chú ý trên thị trường tài chính à, thông tin thứ nhất là về cái à, Warren Buffett không còn thích cổ phiếu ngân hàng như trước à, sau khi phát hiện là nhiều dấu hiệu báo động đỏ đối với hệ thống ngân hàng và quỹ đầu tư của Warren Buffett thì đã thực hiện bán ra khá nhiều danh mục ngân hàng. Hiện nay thì vẫn à, duy trì trung thành duy nhất là Bank America, còn lại danh mục các cổ phiếu ngân hàng khác thì bị bán ra khá là mạnh. Warren Buffett giảm danh mục đầu tư ngân hàng từ mức 65 66 tỷ đô xuống chỉ còn 38 tỷ đô, tức là một mức rất là mạnh, 39 tỷ. Giảm 49% à, giá trị danh mục đầu tư. Khá là mạnh. Đấy, đấy cũng là một dấu hiệu đáng lo ngại. Bởi vì bên cạnh à, Warren Buffett thì chúng ta biết là ngài à, Jimmy Diamond, uh, à, chủ tịch CEO của GT, JP Morgan thì cũng đã nhiều lần cảnh báo là hệ thống ngân hàng những cái khó khăn của hệ thống ngân hàng vẫn à, tiếp diễn và những vụ việc như SVB thì nó mới là sinh nơi Signature banh thì nó mới là những cái uh, dấu hiệu đầu tiên thôi còn khó khăn của ngành ngân hàng vẫn còn rất là ở phía trước và ngài ấy cũng nhiều lần khẳng định là lãi suất cao sẽ phơi bày một loạt cái vấn đề trong hệ thống tài chính cũng như nền kinh tế Mỹ thì cái điều này cũng rất là đáng chú ý nhé. Phát biểu của CEO của kiêm chủ tịch của ngân hàng à, đầu tư lớn nhất nước Mỹ, quản lý tổng tài sản hiện nay đang là lớn nhất thì nó cũng giá trị của nó sức nặng chắc chắn cũng là lớn nhất. Đấy Ờ, mà nếu theo dõi của cá nhân tôi thì trong ờ, hai kỳ suy thoái gần nhất của kinh tế Mỹ thì nó đều có một đặc điểm chung. Thứ nhất là Fed nâng lãi suất lên trên 5% và giữ ở đây ít nhất là 6 tháng thì nó gây ra một đợt gọi là suy thoái hoặc là khủng hoảng. Chúng ta chưa biết được suy thoái chắc chắn rồi, khủng hoảng hay không chúng ta chưa biết. Hiện nay thì có 12 cái ờ, biểu đồ cho thấy suy thoái toàn cầu là có thể là đã bắt đầu Đấy, theo các uh, chiến lược gia về đầu tư của ngân hàng Bank Maker thì khi đã tổng hợp những cái dấu hiệu này thì nó thấy khá nhiều cái dấu hiệu thứ nhất là chỉ số sản xuất từ Viện Quản lý Nguồn Cung ION e của Mỹ thì cũng cho thấy dấu hiệu là trong 70 ờ, năm trở lại đây mỗi khi chỉ số PMI à, này xuống dưới 46 ờ, thì sau đó Mỹ đều trải qua một đợt suy thoái và khủng hoảng. Cái đơn đặt hàng mới mỗi khi suy giảm mạnh xuống ờ, dưới 10% thì sau đó theo sau mỗi khi xuống âm mà đặc biệt là những đợt âm dưới 10% thì theo sau nó đều gây ra những đợt ờ, suy thoái và khủng hoảng trong vòng 40 năm trở lại đây. Lợi nhuận doanh nghiệp toàn cầu suy giảm à, trong những đợt gần nhất thì đều xảy ra những đợt ờ, khủng hoảng hoặc là suy thoái kể cả suy thoái kỹ thuật đợt ờ, do covid đường cong là ờ, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ mỗi khi xuống âm mà đặc biệt lần này chúng ta biết là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ xuống âm hơn 100 điểm một mức âm rất là lớn giữa lãi suất kỳ hạn 2 năm và 10 năm tất cả những lần trước thì sau đó đều xảy ra những đợt à, suy thoái và khủng hoảng giá năng lượng thì tiếp tục neo mức cao đây cũng là một ờ, mức mà có thể gây ra suy thoái vì chúng ta biết nó ảnh hưởng rất lớn đến lạm phát thị trường lao động Mỹ thì có dấu hiệu ờ, sụt giảm tuy nhiên nó chưa sụt giảm quá mạnh nhưng mà nó mới phát đi những dấu hiệu đầu tiên thôi thị trường nhà ở thì suy yếu trên toàn cầu cái này điều này có thể hiểu được bởi vì sau quá trình à, tiền rẻ nhà đầu tư à, năng đổi nhà và đẩy giá nhà cao thì hiện nay nó suy thoái nó không có thể ảnh hưởng đến à, toàn bộ nền kinh tế tình trạng thắt chặt tiến dụng thì ở Mỹ và tương lai thì châu Âu rồi sẽ phải thắt chặt tiến dụng thôi các ngân hàng châu Âu giảm cho vay Đấy, chúng ta nhìn thấy các ngân hàng châu Âu cái uh, mức tài chính cộng dồn đã giảm xuống mức âm rồi. Những đợt gần đây thì đều xảy ra suy thoái. Số công việc uh, cần tuyển của Mỹ thì sụt giảm Đấy, chứng khoán Mỹ thì cũng uh, bắt đầu sụt giảm. Có thể nói là những cái dấu hiệu thì nó đã chỉ ra ra khá là rõ ràng. À, việc nền kinh tế thế giới phải bước một đợt suy thoái nó gần như là rất là khó tránh khỏi với môi trường là tiền không còn rẻ và lãi suất cao. Tuy nhiên hiện nay tôi nghĩ là giới đầu tư đang uh, khá là lạc quan. Đấy, cho là suy thoái sẽ sớm qua đi, sớm kết thúc và không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế đặc biệt là thị trường ờ, chứng khoán hiện nay theo tôi thì cái hiện nay thị trường chứng khoán hầu như chưa phản ánh một chút nào về suy thoái kinh tế và vẫn đang đứng ở mức rất cao đặc biệt cả thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu thì vẫn đang đứng ở vùng đỉnh mặc dù là nền kinh tế bức tranh vĩ mô xấu hơn rất là nhiều chúng ta biết là lạm phát đang đứng ở mức rất là cao đối với Mỹ và châu Âu lãi suất cũng đang đưa lên những mức rất là cao mà thị trường chứng khoán gần như chưa phản ứng gì thị trường trái phiếu Mỹ thì cũng đã gióng lên những cái hồi chuông à, cảnh báo khá là lớn. Đặc biệt là cái à, lợi suất trái phiếu chính phủ 2 năm và 10 năm. Có thể nói với bức tranh kinh tế vĩ mô như hiện tại thì chúng ta có thể thấy là vĩ mô kinh tế vĩ mô tương lai nó khá là bất định, chưa có gì sáng sủa đâu. Đấy. Và chúng ta không biết sẽ xảy ra những sự kiện gì lớn tiếp theo. Do vậy, thị trường tài chính hiện nay trong ngắn hạn thì chúng ta chưa nhìn thấy vấn đề gì xảy ra cả. Do vậy trong tuần tới thì với những thông tin vĩ mô không lớn và không có nhiều thông tin quan trọng được công bố thì theo tôi thị trường tuần tới sẽ biến động theo kỹ thuật. Do vậy chúng ta sẽ soi chỉ báo kỹ thuật để chúng ta biết là thị trường sẽ đi theo xu hướng nào. Trước mắt là chỉ số đô la index thì theo tôi chỉ số đô la index hiện nay vẫn đang đi ngang. Nói chung là nó đang cầm cự muốn có dấu hiệu bứt phá nhưng nó chưa chưa hề xuyên phá đây cũng là một tín hiệu nó không không được tốt lắm đấy thì cá nhân tôi đánh giá thì vùng giá quanh 101 này nó là đáy rồi vấn đề chỉ là nó sẽ lên như thế nào và cách lên thì chưa rõ với tín hiệu tuần qua là không tăng giá tăng giá rất là nhẹ thì nó cho tín hiệu không được khả quan cho lắm lực bán thì khá là mạnh vì cái dâu trên rất là dài thân lên ngắn theo tôi tuần tới hoàn toàn đô la index có thể rơi ở xu hướng là điều chỉnh nhẹ đầu tuần sau đó mới bứt phá. Do vậy nếu đô la index điều chỉnh nhẹ đồng nghĩa về các tài sản phi USD sẽ có một nhịp phục hồi và xu hướng chung của chúng ta thì chúng ta vẫn là kỳ vọng đô la index đã tạo đáy quanh vùng 101 này thì chúng ta vẫn canh mua USD và bán các tài sản phi USD. Đó là chiến lược xuyên suốt của chúng ta trong hai tuần gần đây và tiếp tục áp dụng trong tuần sau. Cụ thể như sau, với vàng, cá nhân tôi đánh giá nếu mà tuần tới đầu tuần khi USD yếu thì vàng hoàn toàn có xuống có thể test lại vùng giá là 2.000. Đấy, dưới 2.000. Như vậy thì tuần tới chúng ta phải ra khung thời gian ngắn hơn để chúng ta biết. Đây, Vàng thì tiến gần đến MA200 rồi. Như vậy nếu mà vàng quay lại test Chúng ta đang nhìn thấy này. Vàng có xu hướng là dốc dần xuống. Đây. Nếu mà vàng test được 2010 thì quá là tuyệt vời rồi. 2010 2010 2015 đây chính là vùng bán lý tưởng không biết có test được không nếu test được vùng này thì chúng ta bán và chúng ta dừng lỗ 2020 trên 2020 tầm 2022 chốt lời hướng về 2070 nếu vàng không test được vùng này thì theo tôi đây này cái khu vực đóng cửa này 199x ờ, này đây nhiều khả năng sẽ là một khu vực hỗ trợ cứng nếu vàng test về như vậy dưới MA50 tức là dưới 2000. Như vậy vùng 1995 ờ, 2000 đây chính là vùng chúng ta bán. Nếu chúng ta bán tại vùng này thì chúng ta dừng lỗ tầm 206 nhé. Bán dưới 2000, dừng lỗ 206. Nếu lệnh này bị dừng lỗ thì chúng ta lại bán 2010, 2015, dừng lỗ 2022. Chốt lời ngắn thì chúng ta hướng về 1971. Xa hơn thì chúng ta có lẽ là xa hơn nó sẽ thủng 200 thôi nó sẽ hướng về vùng 193x đấy tức là tuần tới chúng ta đều xu hướng chung là canh bán nhá dừng lỗ là 8 đến 10 đô chốt lời thì tầm 30 à, đến 70 đô chỉ một chiều canh bán không canh mua những tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì cũng cho tín hiệu giảm giá rồi MACD cũng đã cắt được tín hiệu RSI thì cũng đã đi xuống RSI thì đứng dưới 40 rồi nó cho tín hiệu giảm giá thôi đây là đối với H4 này đối với ờ, D1 thì sao đối với D1 thì cũng tương tự như vậy thôi mà CD đã cắt được tín hiệu rồi RSI thì đang đi về vùng giá 52 nó chưa cho tín hiệu giảm giá rõ ràng nhưng nếu mà giá tiếp tục đi xuống thì nó sẽ có những tín hiệu suy giảm mạnh hơn trên khung thời gian ngắn H1 này đây H1 chúng ta nhìn thấy này hiện nay thì MA MA200 đang ở 2000 như vậy canh bán dưới 2000 là hợp lý thôi nếu lệnh ờ, dưới 2000 này bị dừng lỗ thì chúng ta tiếp tục canh bán ở phía trên 201x à, đó là tuần tới cả hai khu vực của chúng ta là đều canh bán thôi nhé tôi thì tôi thiên về khả năng là bán dưới 2000 này đấy còn giá khó mà lên được 201x đấy nhưng nếu mà lên được thì đây là việc của thị trường thì chúng ta tiếp tục thôi có lẽ vùng bán hợp lý nhất chính là vùng 95 2000 đây là vùng bán hợp lý và giá lên được cũng là vùng hợp lý thôi những tín hiệu ngắn hạn trên H1 lại đang cho tín hiệu phục hồi do vậy chúng ta hy vọng giá test lại M200 đâu đó tầm ờ, dưới 2000 trên 95 thì đây là khu vực bán hợp lý Đối với dầu, dầu thì có lẽ chúng ta tiếp tục duy trì à, vị thế à, bán đã có thôi. Vị thế bán 82,5 à, cộng trừ 0.5. Chúng ta tiếp tục duy trì vị thế đó. À, chúng ta chờ chốt lời 75 thôi. Đối với chứng khoán Mỹ thì chúng ta tiếp tục canh bán tại khu vực đá mặc định 341 342 thôi 341 cộng trừ 100. Đấy, chúng ta dừng lỗ trên 345. Chốt lời thì hướng về MA 233. Đối với BTC, BTC có lẽ chúng ta bán trên 30.000 rồi, giờ đứng ngoài thôi nhé, không có vị thế mới đâu. Đối với các cặp tiền tệ khác thì như nào? Đối với cặp euro nhé, Cặp euro thì ờ, chúng ta kỳ vọng là DXY sẽ yếu vào đầu tuần và mạnh trở lại cuối tuần. Như vậy thì nếu euro lên được thì nó test lên cạnh trên của chen chúng ta bán thôi. À, cạnh lên trên của chen tuần tới thì nằm ở 1.1080 cộng trừ 10 pip nhá. Chúng ta dừng lỗ 70 pip là 1.1150. Chốt lời thì khoảng 200 đến 300 pip nhá. Chúng ta cứ đúng chiến lược mà đánh thôi canh bán các tài sản phi USD khi nó phục hồi. Đối với đồng bảng Đối với đồng bảng trên U Bảng trên U thì chúng ta cũng canh test cạnh trên chúng ta bán không? Hiện nay bảng trên U đang 1.2410. Có lẽ chúng ta canh bán cạnh trên. Cạnh trên của tuần tới nó sẽ rơi vào 1.2550 cộng trừ 10 pip nhá à, bảng chúng ta dừng lỗ 80 ờ, pip và chốt lời 300 pip cho tôi chốt lời MA 200 đây 1.2 180 đối với USD trên yên tuần qua USD trên yên đi ngang sideways khá là khó chịu không có xu hướng đâu Đấy, USD trên yên có lẽ chúng ta tiếp tục canh cái giải phía dưới này chúng ta mua tôi thì tôi không kỳ vọng nó điều chỉnh xuống được đâu vùng 30 à, à, đây khu vực là 31 315 tôi không kỳ vọng nó điều chỉnh được nhưng nếu nó điều chỉnh về 31 315 đây là khu vực mua của quý vị thôi các bạn dừng lỗ 100 pip cho tôi dừng lỗ 30 chốt lời thì hướng về 35 xa hơn là 3 37 đối với à, AUD USD đối với ờ, USD trên Australia thì đồng này chúng ta cứ canh bán ờ, hiện nay đang có kháng cự ở MA 200 này chúng ta cứ banh bán tại đấy thôi 0.6 800 6800 cộng trừ 10 pip chúng ta dừng lỗ đối với đồng này chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip thôi nhé 0.6600 dừng lỗ thì 0.68 60 đối với NZD USD NZD USD thì xu hướng xuống của nó khá rõ rồi chúng ta không có điểm vào đâu tốt nhất là đồng này nó cũng hay biến động phá vỡ kỹ thuật lắm. đồng này chúng ta không giao dịch đối USD CAD USD CAD tuần trước nữa thì chạm đúng chen rồi đi lên rồi đó, đến thời điểm này thì khi mà chúng ta mua tại chen này thì đã chốt lời rồi không có vấn đề gì cả 1.13300 lên 250 pip à. đồng này có lẽ chúng ta tiếp tục đứng ngoài thôi nếu trường hợp nó test về cạnh chen thì chúng ta mua không thì thôi cạnh chen bây giờ sẽ là ở 1.3310 cộng trừ 10 pip nhé. Nếu mua đồng này các bạn cứ dừng lỗ 70 pip và chốt lời 200 đến 300 pip cho tôi. Ok, đó là toàn bộ cái phân tích nhận định uh, thị trường vàng, chứng khoán Mỹ, dầu, uh, tiền điện tử của kênh đầu tư TGC. Tuần từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023. Uh, vào tuần tới thì chúng ta sẽ trải qua là ba phiên nghỉ lễ do vậy uh, tôi cũng dành thời gian cho gia đình và tôi sẽ không có nhận định tuần sau lễ đâu do vậy các bạn là hết sức uh, cẩn thận nhà giao dịch bởi vì tuần sau lễ đó thì chúng ta biết đêm mùng 2 dạng tháng ngày mùng 3 thì uh, Fed sẽ có cuộc họp và nhiều khả năng Fed tăng lãi suất đó cũng là tuần đầu tiên của tháng và đây chúng ta sẽ điểm xem có những tin gì của tuần sau nữa. Thứ nhất là vào ngày thứ hai mùng 1 thì khá nhiều thị trường Mỹ và châu Âu nghỉ lễ này. Đấy, nhưng mà châu Âu nghỉ lễ, châu Á nghỉ lễ nhưng Mỹ thì vẫn có chỉ số PMI, IFN. Chỉ số này thì ờ, dự kiến nếu theo chỉ báo sơ bộ là nó là tăng nhẹ đấy nhá. Còn hiện tại chúng ta chưa biết. Vào ngày thứ ba Mỹ có số việc làm ờ, mà các công ty có nhu cầu tuyển dụng này vào à, ngày thứ tư thì chúng ta có chỉ số ADP Nam Farm này, có chỉ số ờ, PMI khối ờ, dịch vụ này và đặc biệt là đêm ngày thứ tư tư ờ, dạng sáng ngày thứ năm thì chúng ta có FOMC statement tức là tại cuộc họp này nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất đợt cuối cùng 0.25%. Vào ngày thứ sáu thì chúng ta có là bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp và số người nộp đơn trợ cấp nhân hiệp. Như vậy hai thông tin quan trọng nhất và mạnh nhất trong tháng đều xuất hiện trong tuần chúng ta nghỉ lễ. Thứ nhất là thực cuộc họp của Fed, thứ hai là cái ờ, bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp. Do vậy cái tuần này sẽ là một tuần biến động rất là mạnh. Bạn nào mà ít kinh nghiệm thì cốt nhất là chúng ta nghỉ lễ luôn đến hết tuần đi, không giao dịch gì cả. Còn bạn nào mà nhiều kinh nghiệm muốn đánh đấm trong giai đoạn tuần ờ, sóng sánh mạnh thì chúng ta chú ý những ngày ra tin để chúng ta dựa vào những cản kỹ thuật hỗ trợ. Tất nhiên phân tích 2 tuần thì không phân tích được bởi vì là nó chưa kết thúc. Nếu hôm đó khi tôi phân tích thì sẽ không có bài à, phân tích đầy đủ về cả kỹ thuật lẫn cơ bản đâu. Nhưng nếu có về điểm mua bán mà có vùng hỗ trợ kháng cự mạnh thì tôi có thể nhắn tin trên group chat Telegram thôi. Thôi chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.